máy chỉnh sửa tin nhắn anh em nhé anh em thấy trên màn hình không đây tất cả là các dòng máy chỉnh sửa tin nhắn anh em nhé máy thì nhà mình có thể làm được tất cả các dòng máy anh em nhé ví dụ như điện thoại iPhone Samsung Oppo nhà mình đều làm hết anh em nhé máy thì vẫn sử dụng nghe gọi bình thường nước quét cực nhanh luôn anh em nhé trong những cái dòng máy này mình đã cài một phần mềm để chỉnh sửa nội dung tin nhắn trên Zalo trên Facebook trên SMS anh em nhé thì để không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa thì mình sẽ đi vào thực tế mình sẽ test thử cho anh em để anh em cùng xem video và cùng cảm nhận luôn xem cái độ chuẩn xác của máy chỉnh sửa tin nhắn nó chuẩn xác đến mức nào anh em nhé thì đây chính là một chiếc máy chỉnh sửa nội dung tin nhắn này anh em này anh em lưu ý là nhà mình có thể làm được tất cả trên các dòng máy anh em nhá điện thoại iPhone Samsung Oppo nhà mình đều làm hết anh em nhá thì sau đây mình sẽ nhắn một nội dung tin nhắn và lô đề mình sẽ gửi đến máy của thư ký ví dụ đây chính là máy của thư ký này anh em này mình sẽ nhắn là lô 85 46 88 mới con 100 điểm đề thì là 32 500k anh em nhé mình đã gửi tin nhắn đến máy của thư ký rồi anh em này anh em thấy không máy của thư ký đã nhận được tin nhắn rồi anh em này đây anh em thấy không Số điện thoại là 0963 560 651 gửi đến là 10 giờ 35 lô 85 46 88 mới con 100 điểm đề 32 500k thì sau đây mình sẽ ok lại cho khách để cho anh em biết được cái độ hiệu quả của nó chuẩn xác đến mức nào anh em nhé. đây thì mình đã ok lại cho khách rồi anh em này thì để tầm từ 30 giây đến một phút sau thì mình sẽ chỉnh sửa cái nội dung nó khác đi để cho anh em biết được cái độ hiệu quả của nó chuẩn xác đến mức nào anh em nhé những anh em nào quan tâm về cái sản phẩm máy chỉnh sửa tin nhắn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số này trên màn hình mình để trên các màn hình đấy anh em nhé thì sau đây mình sẽ chỉnh sửa nội dung nó khác đi để cho anh em biết được cái độ hiệu quả của nó chuẩn xác đến mức nào anh em nhé đây mình sẽ chỉnh chỉnh sửa cái nội dung nó khác đi này mình sẽ chỉnh là lô 87 46 88 mỗi con 100 điểm đề 23 500k mình đã chỉnh sửa xong rồi anh em này anh em lưu ý là khi mình chỉnh sửa thì máy của thư ký sẽ không bao sáng màn hình và không bao giờ có tiếng chuông anh em nhé anh em nào quan tâm về cái sản phẩm này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số này trên màn hình đây anh em thấy không số điện thoại là 0963 này 560 này 651 này gửi đến là 10 giờ 36 này lô 87 này 46 này 88 này mới con 100 điểm này đề 23 500k này máy chủ đã ok lại cho khách rồi anh em này anh em nào quan tâm về cái sản phẩm này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số hotline mình ghim trên góc màn hình anh em nhé những anh em nào chưa đăng ký kênh nhà mình thì hãy đăng ký kênh nhà mình để cùng mình sở hữu những cái sản phẩm mới nhất về môn chơi lô đề cờ bạc hay là bóng đá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 Đấy, anh em nào quan tâm nhớ liên hệ trực tiếp với tôi qua hotline cảm ơn anh em đã xem một clip của tôi